Rồi xin chào các bạn quay trở lại với Hiếu Lan TV Trong clip ngày hôm nay thì một số bạn à, hỏi mình là số phận của những cây cảnh thực dược mình đã dâm cảnh trước đó như thế nào thì à, clip này mình sẽ quay và cách à, rổ các cái cảnh lên cho các bạn xem à, tỷ lệ ra dễ như nào các bạn nhé đây là những cái ngọn thực dược mà mình đã dâm trong clip trước này hiện nay mình sẽ ờ, nhổ lên thử để test xem ờ, có sống không bạn nha đây cái cái to nhất này đây chúng ta nhìn này dễ bắt đầu nó ra đây các bạn này à, đây, nó ra dễ rồi này như này chúng ta có thể là trồng vào bầu được đấy các bạn nhé Đấy, một cây đạt này cành ờ, bé này à, cành này cũng đã bắt đầu ra được một cái rễ phát triển bé hơn cái cành à, đây các bạn này ba cây nhá à, to nhất này thì lại chưa dài qua này nó mới gọi là sùi sùi một tí thôi như vậy là chúng ta thể thấy là cái cảnh bé tỷ lệ ra dễ này nhanh hơn à, cái cảnh này cũng đang mới sùi một chút Đây tiếp theo là đến cái à, cảnh khác này cảnh này thì mới gọi là sưng thôi một tí rồi ba cành hỏng ba cành được này cành này cũng hơi xùi như vậy là mình là dâm là 7 cành thì trong đó là có ba cành bé này thì đã, đã ra dễ đẹp là bốn cành này thì chưa thấy lên gì như vậy là đối với những ai mà tập dâm cành thì chúng ta thấy là tỷ lệ như vậy là cũng thấy là đạt rồi chúng ta cũng đã có một số cây để chúng ta trồng rồi đây là một cái à, chậu à, gọi là me đất này các bạn này me chúa đất này Đấy, cái này cây là cây à, quả dại trồng vào chậu chơi đẹp này các bạn này Đó, rất tiếc là cái lúc này là hoa nó đang bắt đầu cụp rồi cái thời điểm nở hoa rộ của nó là lúc 1 đến 2 giờ chiều các bạn thường cái hoa này nó cũng giống hoa 10 giờ nó là buổi trưa thời điểm này quay thì ờ, không hợp lý lắm nhưng mà hoa vẫn là rất đẹp các bạn nhé Đó, rất nhiều hoa Đó, ai mà thích chơi ờ, cái hoa màu tím này thì có thể sắm ngay lấy một cái chậu me đất me chuối đất lưu ý dòng me đất này nó có ba loại theo như mình biết có loại là hoa rất ít và hoa nó màu trắng có loại thì hoa màu vàng riêng cái dòng hoa màu tím này thì nó nở hoa nó phải kéo dài đến khoảng hàng tháng mới hết hoa nhá đây, một cái bụi nó rất tua tủa này rất đẹp còn đây là cái ờ, chậu cúc bonsai mình đã làm clip trong cái dịp ờ, cuối năm 2019 ờ, để chơi Tết này các bạn này Đấy, thì bonsai hôm nay là nó đã hết hoa rồi nhưng mà cái dáng đang rất đẹp này các bạn nhé à, dáng này rất là tuyệt vời ở thì clip này thì uh, mục đích là quay lại uh, những cái mầm hoa thực dược đã dâm cảnh trước đó thì một số bạn uh, muốn xem kết quả thì uh, tỷ lệ là 7 cây đã được uh, 3 cây ra hoa ra dễ đẹp còn hai cây đã sùi gốc rất to và chuẩn bị ra rễ còn hai cây thì vẫn mới nhỏ nhỏ như vậy tỷ lệ mà nó phát triển thì sẽ là rất cao Đó, các bạn xem thì sẽ thấy có động lực để tự mình dâm cảnh mà xin uh, chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo hãy nút like subscribe và chia sẻ cho Hiếu Lan TV trong uh, clip khác thì mình sẽ tiếp tục quay những cây nhà lá vườn cho các bạn uh, xem xin chào và hẹn gặp lại các bạn